này đầu cân à, Vedat Kona 21 đầu này xài dắt tròn 5 chân có sẵn à, ký hiệu ở trên đầu cân luôn đây có để sẵn các cái lỗ để xài cho rẽ 232 hay là ok gian ten cho cái mô đun không dây cổng USB công tắc nguồn càng đồng này xài cho cân sàn cân bàn mới là với mấy cái ứng dụng đơn giản này. có ờ, sẵn ờ, để sẵn cái module HC12 các đèn báo 2 là ok đèn báo nét rod đèn báo zero đèn báo stay bộ đèn báo truyền 232 đèn báo sạc cây thương mục thì nếu ai xài qua cái các cái đầu điều khiển thì nó cũng đầu điều khiển của về đá thì nó không tương tự gắn FN vậy rồi phần 1 nhấn phím enter enter là cái phím đỏ như nút nguồn này cài số lẻ enter hai số lẻ full tải f -load nặng càng 100 kg dịch chuyển này chuyển qua trái phải cho 150 đi xác nhận can không là tiêu chuẩn điểm zero xác nhận đường số nội rồi tiêu chuẩn điểm có tải nhập giá trị tải Đó, nhập giá trị tải ký đi chắc chắn rồi bỏ tải lên để cho số nội nó ổn định một xíu rồi nhấn enter rồi đây phần canh cài đặt còn muốn cài đặt các chức năng khác thì mình cũng nhấn phím Fn và Zero rồi chọn F2 à, F2 vô các à, cài đặt và lọc đó <clears throat> lọc này trong cái filter này là có cái chức năng cần động vật này mình ví dụ bây giờ là phân hai đi filter, filter. cho nó là chín chín này enter thoát FL rồi tap em ba nhấn giữ hai giây là thoát ví dụ bây giờ chức năng cho chức năng con động vật là trong vòng à, nếu mà nó nó, nó ổn định mà trong vòng 20D á, thì nó sẽ không có nhảy nữa nó lắp cái số lại luôn 499 để thử sợi dây lên đó nó không có nhảy lắp lại số rồi rồi rung rung nó lóc lại số chức năng cái đồng vào ta xuống tắt đi vô nó tắt lại tắt lại nắp hai filter cho nó mặc định là khoảng ờ, hai hoặc ba thôi hai thôi phần 3 nắn giữ ngày chủ yếu phần canh liếc thôi còn cái cài đặt thì đọc thêm tài liệu rồi con này nó có chức đầy đủ mấy chức năng mà yêu cầu Việt Nam nhiều lưu dữ liệu USB in phiếu này có in hai phiếu ví dụ một phiếu là mình in ra cho khách hàng còn mình in thêm một phiếu để mình giữ lại nữa còn có chức năng in hai phiếu Căn Cancona 21